chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người đã tiếp tục quay trở lại nội dung buổi sáng ngày hôm nay của Giang nhé. Thì tối hôm qua thì à, Giang có ngủ trên bản. Thì hôm à, qua mình có bảo trưởng thôn và tất cả các anh bí thư ở đây là mình cố gắng là động viên bà con dân bản họp lại là mình sẽ tập kết vật liệu trước sau đó khi nào đủ vật liệu rồi thì à, mình mới tiếp tục là san mặt bằng nền và mình làm thế nào mà mình mà chuẩn bị nó tốt nhất hay là mình làm cách nào mà để có thể luân phiên giữa điểm A và điểm B là hôm nay bao nhiêu người đi làm ngày mai bao nhiêu người đi làm để có thể là hôm nay có người nghỉ ngày mai uh, người làm và hôm nay người làm ngày mai có người nghỉ ấy các anh chị ạ hiện tại thì bà con đang tập trung dần ở đây thì mình đang cho anh em nó đổ xăng chuẩn bị xuống dưới đói Các anh chị là cùng theo dõi video chút nữa mình sẽ xuống đó để nhận cái uh, sỏi và cát Đấy. Thôi anh em xe nào mà ấy thì uh, chở ấy thì mình đổ vào Cứ hai hai hai chai xăng đấy à, ấy. Đó là xuống dưới đấy luôn đi nhá Anh em xuống dưới đấy nó hộ luôn đi Ờ hết được rồi Đây hiện tại thì mình sẽ nhận hai xe sỏi thì nó cao hơn là cái đá thiên nhiên cái đá thiên nhiên nó trắng thì nó xấu lắm thì nó rẻ hơn đây đá thiên nhiên đá này thiên nhiên đá trắng này phụ bãi nó hơi rỗng rồi một tí nhưng mà đây cái đá này đảm bảo hơn cái này là ấy à tám tám khối à bằng cơ ở đây tám khối bằng cơ tám khối này tám nhưng mà không tám khối đấy Ờ, lùi lùi đây một chút. Các cháu thường chuyên đấy. Ừ nếu mà dân ờ, bà con mà người ta chở được đông và chở được ngay thì xe nó đến liên tục nhà nhà em tiện đây thì em bảo chở hai xe thôi còn nhà em có bãi mà à. thích lúc nào là có lúc đấy à, thôi ờ, ok, okay. Đấy. em nhà em ờ. nhà em bản hẻo mà à. À, thế gần gần nhà anh ở dưới đây đấy Để cho một xe vào đây nữa này để đấy nó quan trọng là phải chở lên kia thôi chứ còn chở về đây thì xe này, nào cũng được mà cái đá này. không không không không không trôi ừ. anh cứ bảo thẳng với dân bản luôn bảo bây giờ mày không lấy được cho bản khác ừ. thế thôi nó phải đi ngay cái gì đâu nó mới sút ở đây rồi đầy bản alo tí nữa thì ờ, mình sẽ sang bên kia để có thể là xem là chở xi si trước bà con đi chở xi si. được sau đó mình đong vào, vào, vào túi cái cát thì mình ờ, cát này có gì lót lót trong nhà tuyến nhà tí nữa không đi đâu một ghế xuống đây nè Một ghế bạn xuống đây Đến <laughs> đây đây anh em nhá đấy là cát đây nhá sỏi cho nên anh em à, cứ à, chở và anh em nó chở à, ờ, mình xếp dọc từ cái chỗ con đường mà ngã ba ấy cầu ấy mình cho vào bao mình xếp dọc bao dài đi để sau này mình ấy là tập kết về điều mình đổ là nó nhanh thế hôm nay vượt chở vượt đổ chứ anh có làm sao mà người liệu có kịp không đây đang nó có mấy đằng bà trên đấy đào rồi à có nghĩa mình phải làm mặt bằng đi đã làm mặt bằng con vâng. đường nó đẹp đi đã thì bây giờ mình phải tập kết vật liệu trước em ạ mình cứ tập bà Ờ, ờ cứ san cứ san đi ờ cứ san mặt bằng đi làm mặt bằng đi ờ cứ bảo anh em làm dần ở trên đấy đi nhá còn mình tập kết vật liệu quan trọng là người mình chở cái này lên thôi thì nó hết cái là <coughs> phía bên bên kia là anh em đang đang ấy xi si đúng không mình nếu mà mình tập kết được xi si ở trên kia thì hay quá mình mang lên chỗ ờ, trường học đấy mình để trong đấy nó đỡ mưa và có người quản lý ấy Ví dụ mọi người hôm nay chở hết là tí nữa em sẽ điện cho chưa chưa điện cho kia luôn bọn lái xe là một phát là nó chở lên đây luôn. Đấy nó đi còn có vòng 1 2 tiếng nữa mà. Thế nào thì sáng nay chở nốt xong là em đang bảo máy trên kia dừng rồi. Ờ. Mà máy máy ở đấy thì bộ em đi cũng vướng lắm. Vướng. Chở nặng cũng vướng ấy. Ờ. máy đang dừng rồi. Đấy. Và bà đăng ký tổ kia máy đang à. đang đang cho máy dừng. Hay máy xúc của thằng của thằng chở chở sỏi này này. Máy xúc đang chạy là của các thằng chở sỏi đấy máy xúc trên này ờ anh em là nó mà mình lấy sỏi của nó ấy. để ấy luôn đó là anh anh cứ cứ đông vào bao đi nhá là chở dần lên trên đấy xuống, xuống dưới này là em bà con là xi chưa hôm nay thì à, mình nhận là 16 khối sỏi trước và cái này là ba khối cát ba khối rưỡi cát tí nữa mình điện thêm cát mang cát về tiếp nãy là quên à, đổ xăng à Đúng vâng. xe anh đúng không có ờ, tí nó quay lên thì à, cứ à, lấy hai chai nhá vâng. mua xe là hai chai cho đổ vào đây. Mọi người chỉ chở được một, một, một, một bao thôi hai bao là nó nó nặng không đi được ờ, taxi uh, qua xưa mình để đây hôm nay thì uh, mọi người sẽ sẽ lên dần Hôm nay mới được ờ, được bao nhiêu người đây? Dạ. Hôm nay huy động được bao nhiêu người đi làm đấy? Trưởng thôn không thấy báo. Cái bao mà nó ấy thì mình ấy làm trước được. bao thôi chơi được một bao không đi được hai cái mới sáng đấy ra bước ngoài đấy tí ờ, xúc cát cát cho cát Ô oh, các con ờ, này đây ờ, học múa ấy à Múa vòng à Ô đẹp nhờ Anh có một màu hết nhờ Ô oh. nào cũng dễ thương trên này thì uh, mình cũng uh, bảo bà con với lại là em em, em thư đoàn đây này đó. mình cũng uh, nhắc em đó rồi đội ở dưới thì uh, mọi người sẽ chở cát và xi si và sỏi lên dần chỗ này hơi sâu nhá chỗ này hơi sâu xong ấy là mình cho đất vào cái này mình sẽ à, đổ theo là một Bà con nhớ là đào không 5 phân thôi Còn 5 phân là, là nổi Bê tông à, đổ nửa chim nửa nổi Nó chắc Nó không nổi hẳn Đó là cách à, mình sẽ đổ bê tông là như vậy các anh chị nhỉ Tại vì lần nhất là mình tính hao mòn trong thời gian là Sói mòn này Hao hột này là rất dễ là bê tông là nó rất dễ là bong chóc nên là mình phải đổ là nửa chim một nửa nổi tại vì là cái đất đất trước của nó là đất cứng nữa nó không phải là đất mượn nhưng mà mình đổ nổi lên mình săn mặt bằng nó phẳng đi ấy mình đổ bê tông sau đó mình mới lấp đất vào thì nó lại không chắc thì cái đất này là đất mượn nên mình bảo bà con là đổ vào mình cũng đã đo rồi trực tiếp là mình đo đây đây là một mét hai sau này làm thế sẽ làm từ đoạn này à, xuống dần và cái đoạn này có thể là mình sẽ tiếp tục là lên trên này. đó con đường này. phía bên này là các cháu à, các cháu mẫu giáo đây Đấy, đang đi học khu đang học dạy tập đó. một trường mầm non này cho đi một tí nữa Đúng rồi cho nó bằng bằng nghe mặt bằng đi Chúng có sập đen tròn ha mọi người ấy ấy còn tí uh, con dừng tay ra cho xe đi qua đã xe xi đi qua đã cho mấy anh em à, con trai đi qua xe xi đấy luôn xe bếp vào đây cho em trong ấy đến uh, chiều mới được thì à, mình mình mình à, ấy cho vào trong nhà cũng được mà cho nhà tí nó mưa bây giờ đấy đang mưa đấy để ngoài là nó hát vào là hỏng đấy này thì uh, mình lấy mặt bằng tốt đi Vâng chị Chọn cái mặt bằng ở dưới này Bằng ở dưới này mà ok đó là mình sẽ làm được Đây như đoạn này nó 5 nửa chim này nổi Bê tông Thứ nhất là độ dốc nó cao Nó sói mòn mưa Cũng rất là dễ trôi luôn còn ờ, cái này rất là ấy luôn san thấp xuống một tí là được cái này nó, cao. thiếu cái mặt bằng ở dưới ấy một tí nữa em sẽ kiểm tra lại một lần kiểm tra là chỗ nào nồi chỗ nào nó mới chỗ đấy. phải lấp vào chỗ nào nó sâu quá thì lấp vào đấy nhờ như mô mình san chỗ mô ấy xuống ừ. ui đất này đẹp nhỉ ừ. cô thảo ngay đây thì coi như là cũng, cũng bảo bà con luôn là mình đào không chỉ sâu 5 phân thôi còn 5 phân là sẽ nổ Rồi đo dây căng cước còn anh em ở dưới kia là một người đang chở xi si, anh chị và bắt đầu đong sỏi với cát sỏi cát thì à, đã trở về rồi còn à, trở lên nữa thôi mình sẽ à, đổ từ trên này đổ xuống dần dưới đấy Nếu các chị em đi làm thôi cho nó ấy thôi Cho nó vui thôi Đấy cứ dàn xuống dàn xuống cho dưới đi Nó mới nhanh Ở ừ, nhau quá thì sơ vào lắm ừ, Gần nước quá cho vào nhà xuôi đi luồn vào đấy cho nó đi rồi ờ, nó gọn gọn vào cho nó cẩn thận vào không cái này xúc vút vào đây cho cô với trời trời mưa đâu lại lấy ra đấy cái này cũng đó mình mai kia mình cũng dùng hết thôi Đúng, đúng, rồi. Ra. Nói đi ơi. Lúc 8 khối giờ 6 hạ đâu. Giờ khối. Đáng chịu mày rồi ô oh, kia mấy lợn nhờ lợn đen nhờ thả rông bà con ở trên này vừa là vừa chủ si này vừa bắt đầu tiến hành là lấy đường luôn nhé đó là cát đúng không có còn bao xi si này đấy này để đây này đổ giữa, anh đổ trước mường dưới kia thôi à được mượn rồi của ai đấy của ông ừ, trường ờ, à. à, bí thư à. xếp xếp gọn ra một bên cát đấy cát đấy ờ, là xếp gọn ra một bên hẻm sỏi đấy nhưng mà dưới không có bao thì chắc đủ lấy bao hả không có bao à? ấy ấy ấy sỏi đấy đúng không để sổ để cắt riêng ra nhá sỏi sỏi gấp gì đấy sỏi gấp gì Thank you. Đây, thừa rộng quá rồi đấy, đấy. Đủ 1 mét hai thôi. Đây là rộng hơi rộng một chút rồi. Thừa đây thôi. Đấy. chung đào rộng ra là một người là phí, một người không đo đi. Đấy, chị em phụ nữ là phải ấy chứ, phải có thước. Đo từng ấy à, một. Cái đoạn này còn đường này đấy. Chỉ đến đây thôi, mét hai mà. Vâng. Đấy, như kiểu đoạn này nó, nó hơi rộng rồi mọi người phải lý Cái đoạn đấy nó hơi rộng rồi anh ừ. Nhìn anh biết mà Thôi sau này đổ thì mình cứ thế vẫn làm mét hai thôi Rộng một chút không sao ừ, Sau này có có cái ván mà à, Có bảo và em chuẩn bị bà con ờ, những cái ờ, ấy chưa Cốt pha đây Cốt pha ván ép đây Cọc này Chưa có anh Ôi, Chưa chuẩn bị à? Hôm qua uh, trưởng thôn nữa trước em bà con có đi họp không? Mọi người có đi họp không? Vẫn có, vẫn đi học Đi họp ấy, cái buổi đầu tiên này Đi họp mà Đấy, đấy phải biết chứ, có nghĩa là triển khai Thì anh nghĩ là mọi người biết rồi thì Anh bảo đấy, có nghĩa là mọi người có làm hay không Không làm thì sẽ mang sang thôn khác Còn rất là nhiều cái thôn đây người ta muốn cái con đường bê tông, người ta tự ờ, làm, tự đổ Nhưng mọi người thấy mọi người quyết tâm, quyết tâm này, mọi người quyết tâm thì mọi người phải hỏi kế hoạch làm như thế này hôm nay bao nhiêu người chở cái này cái kia đấy và bắt đầu là trong đổ bê tông anh đã bảo cả trưởng thôn trưởng bản là phải chuẩn bị cốt pha đấy còn đoạn nào mà nó có nước cầu đấy anh bảo anh chuẩn bị mua thép đấy là việc của anh đúng rồi nhưng mà hôm qua đó trưởng thôn nói là bí thư nó không nói không nói gì bảo là hôm nay anh huy động con nó ra nó đào nó làm ở những cái ván này ép này này đấy ván cao tầm 10 cm thôi là được cái ván mà nó dày 10 cm này như thế là mình đóng cọc uh, ép thế là ấy thôi đảo bữa là mình đổ vào thôi nhưng mà có quốc pha chứ bây giờ làm cái gì được cái gì <laughs> đúng không bây giờ gọi điện cho trưởng không giờ hỏi là anh ấy đổ kiểu gì đấy không có quốc pha à? ôi con đi lên đây là cự đây này sỏi cho lên trên đi anh lên mà bỏ cái cát cho lên trên đi nhấc nhấc lên cho anh ơi cho lên trên cho lên trên đừng đi uh, để lên cái này dốc khá là vất đấy rồi đoạn nào hết thì mình san mặt nó ra à, có một người uh, xin ra kiểm tra thì em ấy là kiểm tra đấy. thì em vừa nữ tránh nha nếu các anh mà chở chở ấy này đào nó rộng đấy đoạn này cua cho nó rộng ra đây mét hai đến đây này một mét thì mọi người cứ bảo một mét cũng được một mét bé ti à đây một mét bé ti đi được thôi mà để xe hai xe nó tránh nhau nó khó cái đoạn này là đoạn mọi người đi nhiều nhất đây là mình cần đổ ở đây xuống vòng dưới này mà chị. Đấy. Hầu như là toàn đi số 1 với số 2 mới lên được không, kiểu đi à, số 3, số 4 mà lên được Do là mình không có máy flycam mình bay à, bay anh chị là cùng xem trên chắc cái độ ấy. đường như là mình sẽ đổ cái đoạn này là nó, nó một chút mình cứ tạo mặt bằng này sau này đấy nó dễ hơn mà đổ nó nhanh Nếu đấy mặt bằng cái này vào khỏi đất nước ừ, xuống đây làm được cái cái cái chỗ này nè đường hết để đổ được làm mương chúng nhỏ nhỏ nữa không thì ờ, nước đổ xuống đây xoáy mòn hết ừ, cái rãnh phải có cái rãnh đó này mọi người là phải khai thông làm một cái rãnh ừ, không thì nó lại hỏng hết rồi mà mình đổ đường xong rồi làm rãnh luôn đi đào ra làm rãnh luôn luôn cái này phải đào xuống thôi chứ còn thấp thế Ồ, oh, nhưng, nhưng mặt uh, của bà giống uh, bà của cháu sinh cháu dợ bên kia thật Bà đàn công cháu đi Cháu sinh cháu dợ bên Hà Giang rất là giống cái khuôn mặt Mình sẽ tạo hết cái mặt bằng đào à, Còn nào mà chưa được thì mình sẽ bảo con sửa kiểm tra Trước khi mình đảo vữa để đổ Và vâng, anh chị sỏi cát mình phải tập trung vào chân này Đó. được cứ ờ, đào hay là 5 cm Giang ơi Hả? Cô bao đơn hiệp khó mình ấy, ao bao mét cho mà tài Nó hiền thì khó không mày Này, lão họ đi Đổ đây Không tất cả Hả? Ra đã bao này 40 ờ, bao này mà, hết rồi mình để ấy mà Thoải mái đi Cứ cho vào bao đấy, cứ cho vào bao không sao đâu Ở đây ờ, trưởng thôn trưởng bản này đi họp hết trưởng thôn bí thư đi học công an viên thì lại là đi uh, à, sấy thảo quả đi vắng hết này còn mỗi mình em à, bí thư đoàn nhà các thôn này ít con gái nhở con gái mà chưa có chồng ấy có người yêu đi làm lấy chồng hết rồi thế á ôi trời ơi mấy em đi hỏi dưới chuyện gái chưa có chồng ra đây à, làm để cho các anh nào mà chưa có vợ ờ, muốn làm rể hâm mông trên này xem mặt mà em lượng à chưa đây một cái em cứ đi đo đi đo là cắm cọc đây còn hai bên là, là nếu mà không ờ, à, không có có có cước à ờ, hôm nào mà đổ mình ấy thì mình vẫn phải cốt pha vẫn phải đo lại mà đo cốt pha là mình ấy mà mình làm khít được thì tốt hơn cái đào đúng đủ mét hai đôi hai bên nó khít là nó tốt hơn thì đoạn nào mà nó cua cua thì mình đổ rộng ra một chút cho này tạo mặt bằng hết còn nó còn đổ loạt nó dễ mét 2 là cắm cọc hai bên đấy là cho bà con là cứ lấy mình lấy cái sạp beng hoặc cúc chim mình đi bố bố trước cái viền để nó nhìn rõ ra mình đào nó dễ hơn còn là lõm thì mình lấp nó vào chiến binh uh, chở cát chở sỏi dưới đường dừng chân dừng tay để cho mấy bao cát thì sắp bay sang bên rồi ờ, nâng lên đây ờ, <laughs> còn uh, có chị uh, có tuổi hết này là 20 xe 20 xe chở cát và sỏi dưới lúc mà ra nhận sỏi thêm nó gọn vào bên đi cát là phải cho vào bao đấy sỏi có thể là đổ ra mà cát là phải cho vào bao thì vì uh, mưa nó trôi ngay cát quý như vàng ấy thôi Ta xếp gọn hết vào góc này Người B xếp gọn rồi Bao này mình hết là 40 bao Tỏ rồi Được một nửa đống cát đây chưa? Đấy cứ <laughs> trưởng tôn mà mai có cát để để để chuyển không? Liệu mọi người có sức chuyển không? Tí nữa một xe 20 khối nữa cơ Bạch này nữa cơ Đấy Đến phút 1 mà Trưởng thôn trưởng bản bí thư câu hỏi có, có cát để chở không anh? Có sỏi để chở không? và mọi người chỉ cần mọi người hô qua có luôn đấy hô nào mình có đấy tiền thì chuyển cho người ta hết rồi vì là cát xi si, sỏi là của mình rồi xi măng là của mình rồi bà con cứ trở về chuyển về là đổ đường mình thôi mọi người thay nhau uh, xúc vào thôi à, từ trên nghe xuống mà ù tai vào tỏ trên cao rất là ấy luôn cái sỏi ờ, thì ờ, mọi người sẽ đong bằng cái túi này về mình toàn bộ là mua túi mới không có túi cũ túi cũ chỉ được vài chục bao thôi mình bỏ ờ, mua một cái bao này là 3.000 một cái nên mình mua 100 cái mới trăm bao mới là hết 300 nghìn đấy Nguyên tiền bao Nên bà con là xe là con đường bê tông này chưa nhiễm thu đấy các công trình nhà nước mà đâm ra là chưa thể mà lên trên đó được Đấy, đâm ra là mình vẫn phải chở từ dưới này lên trên đầu bản đấy là từ lên đây là hết ba cây số tiền xăng à, ấy là mình phải ấy cho mọi người đổ cho mọi người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đó sẽ tao đủ rồi đó lấy đó thổi một chiếc cửa lông thì đoạn đường này khá là dốc hầu như toàn là phải đi từ ờ, số 2 chỉ lên số 1 thôi và anh chị ạ khá là cao nằm trên đỉnh đồi nhưng mà rất là vất vả cố gắng các anh này phải cố gắng thôi cố gắng làm thôi đổ đường cho mình chất chống nha anh ơi bác ơi <laughs> nhau làm thế cá thì nặng đấy một xe cát là một ờ, xe sỏi cứ chở cát là chở sỏi lại lẫn lộn lên luôn nhiều đứa vướng này một đông vướng à giang thông báo luôn cho ba anh chị biết là con đường là bê tông đấy là từ đây lên đến đầu bản chỗ mà mình đang làm ấy là ba cây số tuần ba cây Đấy, nhà nước thì đổ được hai cây đến đoạn ngã ba rẽ sang một thôn này một thôn kia ấy. từ đoạn ờ, ngã ba thì bắt đầu là mình mới ờ, đổ cái ờ, bê tông của bà con mỗi lần vận chuyển lên trên trên kia là khá là vất vả luôn Đúng rất là nhiều ấy. Đấy giờ xe to nhờ ui dồi, con này đẹp đấy hay là con này ấy nghĩ là vào cua đấy có anh nhỉ thì cũng nó gần 12 à, giờ rồi chưa rồi mấy xe anh chị em này đi động bác đang xuống tiếp Nào lên đi anh em lên đi Rồi Đi đi đi trước đi đi trước bác già đi Thanh niên đi trước đi chở xi với sỏi lên cùng anh em này cũng ba anh chị trên con đường đi mình cũng đã biết được rồi nên là rất là vất vả để mà đây hiện tại thì cũng là trưa là muộn rồi nên là mình muốn là bà con à, nghỉ một chút nữa thì tí nữa mình tiếp tục làm thì cái à, đường à, ấy này như thế này thì mình làm mình sẽ lấy mặt bằng hết toàn bộ ấy bao thì mình sẽ thay thế mình đổ ra mình lại lấy cái bao cũ quá trình mình làm là làm một đổ cơ tại vì trong thời gian này là là là, là bà con là đang gặt mùa gặt nữa rất là bận cái hai là nhà nước người ta chuẩn bị đổ tiếp cái đoạn đường mà còn 500 mét nữa là của nhà nước đến cái đoạn dưới kia kìa anh chị nhá nên là mình cũng muốn mà bà con này vừa chuyển này người vận chuyển vận chuyển người đổ cứ đổ thì à, mình à, sẽ đổ với mác là một xi hai cát và bốn sỏi để có lẽ là video của Giang xin được khép lại ở đây thôi để cho bà con ăn cơm nghỉ ngơi là chiều tiếp tục là đổ luôn cho uh, xi măng à, đổ luôn con đường này Đấy, cũng anh chị nhé Giang xin hẹn các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người video tiếp theo chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người